hệ thống camera không dây và đánh bằng chế độ tai nghe như thế nào nhé và đây ờ, sau đây mình xin thể hiện là ờ, cho anh em biết là phần đánh ờ, liêng đây anh em phần đánh liêng rất đơn giản nhé anh em chỉ nhìn xem đấy tôi chỉ đánh đòn nó chỉ đánh hai lá cáo hai lá đảm bảo bài tôi là bài to nhất bảy nước to nhất bảy nguy cơ đang là muốn đánh liêng anh em nhé 7 nước hay 8 nước 8 nước vẫn to nhất 7 nước 6 nước đây 7 nước vẫn to nhất này bốn nước, bốn này chín nước đây chín nước qua to nhất đây là đánh cây đây là đánh liêng anh em nhé vẫn là 9 kg nha vẫn là 9 kg rất là to nha chỉ cháo rất đơn giản xong chúng ta đặt bài lên đây đây trách nhiệm chỉ đánh bằng một con điện thoại này thôi bằng một bộ bài này thôi đây. nhau nhìn cho mọi hình để làm sao tôi biết được như thế đây tôi ờ, xin giới thiệu anh em đây là một cái tai nghe siêu nhỏ tôi nhét trong tai thôi máy này báo lên tai nghe luôn nhé anh em nhé rất nét Đấy. rất nét nhét vào tai để điện thoại cũng được đây là máy chụp đây còn điện thoại iPhone máy chụp anh em nhìn này Đấy. chỉ để để cái iPhone này trong người dùng con đen trắng dùng con đen trắng làm camera bây giờ tôi ờ, không ờ, ở chế độ tai nghe đấy tôi sẽ chuyển sang chế độ ờ, loa ngoài để cho anh em cùng cảm nhận đây cất tai nghe đi tai nghe được lắp pin anh em bây giờ chuyển nó sang chế độ uh, trả lại cho các loan cho em cùng nghe đây anh em nhìn con đen trắng sẽ xoay bộ bài rất nhanh không anh ạ rất nhanh đúng không cơ động hiệu quả thưa anh em anh em nào muốn biết thêm những cái chi tiết về cái phần mềm này đánh máy camera không dây này xin vui lòng liên hệ 0965 133 139 và 0965 703 999 cái phần mềm này rất hay hiệu quả và chất lượng ngụy trang là rất tốt anh em nhé đây là dưới hình thức một con iPhone iPhone 7 cấu hình rất mượt sử dụng rất ok chúng tôi bên cạnh đó chúng tôi còn làm vào trong một cái ví một cái ví này. đây là con iPhone này. iPhone 7 ngụy trang vào trong cả ví mất camera làm trong ví này ví vào này là một cái mắt camera không dây giúp cho anh em lên trận đảm bảo là tuyệt đối an toàn chỉ cần đánh bằng điện thoại này cũng được rất hiệu quả anh em nào được um, đã chơi dòng máy móc vạch rồi thì nếu mua máy camera không dây nữa thì nó sẽ tiện lợi hơn và con điện thoại máy chủ của chúng ta sẽ bỏ vào túi thì nó sẽ hay hơn